quay thật kỹ chiếc Chevrolet Captiva này để quý vị và các bạn theo dõi Chúng ta thấy rằng nó có một cái màu đen rất là sang trọng luôn Dáng của chiếc xe này thì cực đẹp luôn quý vị nhá Còn đẹp hơn cả CX-5 luôn quý vị Và giá thì rất bình dân Giá thì rất bình dân chỉ với là 268 triệu đồng Chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe form dáng hiện đại Số tự động quý vị nhá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 Số rất là mượt mà luôn Chạy rất là bốc Gầm bệ thì cực kỳ chắc chắn luôn Chạy cực sướng luôn quý vị nhá Đấy là cái cam kết của chúng tôi với cái sản phẩm này Có rất nhiều các cái tính năng hiện đại được trang bị trên chiếc xe này Chống trơn, chống trượt, ghế điện, điều hòa tự động phanh ABS Đèn pha tự động, gạt mưa tự động Rất nhiều các cái tính năng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 không có dấu hiệu gì của sự cong vênh hay bị đắp matit và nó còn rất là khớp khít luôn quý vị nhá đấy và cái đèn cái đèn à, pha phía trước bên à, phụ đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu quý vị đấy kể cả là cái mặt ga lăng phía trước này à, kèm theo đó ở giữa là chính cái biểu tượng Chevrolet một thương hiệu ô tô của Mỹ đấy, cái đèn pha phía trước bên phụ đây cũng vậy cũng còn trong veo luôn quý vị nhá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 bệ bước đầy đủ hết quý vị nhá Đấy, và cái khoang lốp phía sau bên à, đây các con ốc giảm sóc này đây cũng chưa một lần thay quý vị nhá sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn zin luôn và cái ốc này vẫn còn vắng ươm luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu và cái lốp này cũng còn tương đối dày với cái lốp này chúng ta đi cũng phải hơn 2 năm nữa mới nghĩ đến việc phải thay lốp và cái mặt la răng của nó đây đấy cũng còn sáng trưng luôn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự phết phẩy sơn nội ở đây đâu và nó còn khá là đẹp không bị nứt vỡ hay bị xước xác gì đâu quý vị đây, cái đèn hậu phía sau ở đây cũng còn khá là trong không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị à, bạc màu sơn đâu quý vị đấy cái đèn à, hậu phía sau bên phụ này cũng vậy cũng còn trong veo luôn quý vị đấy thân vỏ thì căng đét luôn quý vị đấy chiếc xe có thể nói là form dáng cực đẹp luôn mà giá thì lại rất bình dân hộp số tự động chỉ bằng một em Kia Morning thôi chưa bằng tiền <coughs> một chiếc xe Kia Morning mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe 7 chỗ ngồi đến từ thương hiệu của Mỹ nha quý vị nha. Đây chúng ta thấy là cái ốc giảm sóc kia vẫn còn sáng trưng, sơn dấu của nhà sản xuất còn nguyên luôn. Đấy không chưa một lần thay giảm sóc quý vị nhá. Đấy, và cái lốp này cũng tương đối dày. Với cái lốp này chúng ta đi phải hơn 2 năm nữa mới đi được phải, phải thay lốp. Và bốn quả lốp này đều đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật luôn. Và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá, không bị xước xác hay bị nứt vỡ gì đâu. Bên trong là cụm phanh ABS Thân vỏ thì càng đét luôn không một vết gợn quý vị nhá Gương cụp xòe tự động Và điều đặc biệt Chiếc xe này chủ nhân à, Người ta độ rất nhiều các cái đồ chơi trên chiếc xe này luôn Đây và cái khoang lốp phía trước bên phụ đấy quý vị Cũng còn sáng trưng luôn Không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu Và cái khoang lốp này còn rất là sáng luôn Cái lốp này cũng còn rất là dày luôn Đấy và nó cũng đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật Đấy và cái mặt la răng của nó đây cũng còn sáng trưng luôn Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị bạc màu đâu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 Đấy, vài mét là chiếc xe tự khóa Khi chúng ta đến gần chiếc xe này Vài mét là chiếc xe tự mở Đây chúng ta nhìn cái mặt vô lăng của nó đây Chúng ta thấy cái mặt vô lăng của nó đây vẫn còn sần nguyên như mới Các cái khóe vô lăng rồi là à, Cái da của cái vành vô lăng này Vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn quý vị nhá Đây cái cần số đây Còn đã được bọc vân gỗ và vẫn còn sáng trưng như mới luôn quý vị nhá Cái mặt tablo của nó đây còn sần nguyên kể cái phần nhựa phía dưới này đây Ghế vẫn là ghế da xịn của nhà sản xuất từ đầu quý vị nhá Vẫn còn rất là căng, sáng và đẹp luôn Không bị nứt vỡ bạc màu hay là xước xác gì đâu quý vị Đấy Đây là đề, đề nổ start top quý vị nhá Chìa khóa là chìa khóa điện thông minh Để tôi thử cho quý vị luôn xem luôn Đây, khi tôi đi cách chiếc xe này nhá quý vị nhá Khoảng độ vài mét Đây Đấy, thì chiếc xe này à, lập tức đây Khi tôi đi cách chiếc xe này vài mét Khi tôi đi cách chiếc xe này vài mét Đấy chúng ta thấy chưa Thì chiếc xe này tự khóa lại Tự khóa lại quý vị nhá Gương tự gập lại Khi đi cách chiếc xe này vài mét Thì chiếc xe này tự khóa cửa Và tự gập gương lại Khi tôi đi lại gần chiếc xe này Đấy Thì Đấy, chiếc xe này sẽ tự mở cửa và gương sẽ tự xòe ra quý vị nhá Đấy là chiếc chìa khóa điện thông minh Và chủ xe người ta còn có cả cục phát wifi cơ quý vị ạ Đây này Đấy, chủ xe còn có cả cục phát wifi ở trên xe này luôn Cục phát wifi rồi khóa mở cửa thông minh đầy đủ hết quý vị Một chiếc xe có thể nói màn hình camera lùi đầy đủ hết quý vị Một chiếc xe có thể nói là siêu chất lượng cao luôn quý vị Đấy Được giới thiệu đến cho quý khách hàng ngày hôm nay đấy chìa khóa điện thông minh đi cách xe vài chục mét là chiếc xe tự khóa lại và khi đến gần chiếc xe này vài mét là chiếc xe sẽ tự động mở ra đây chúng ta thấy cái táp lô của nó đây còn sáng trưng như mới luôn màn hình camera lùi đầy đủ hết hộp số là hộp số tự động trần của nó đây quý vị nhá còn căng đét như mới tinh cũng như nhá không có một vết xù không có bị một vết bẩn nào đâu vẫn còn căng đét như mới luôn kể cả táp lô của nó đây táp bi của nó đây đấy cái phần nhựa phía trên nó còn sần nguyên như mới các cái tay cửa ở đây quý vị đấy chúng ta thấy không bị mòn mờ sơn một chút nào cả đấy vẫn còn sáng choang luôn các cái phím bấm kính lên xuống đây cũng còn tươi nguyên như mới luôn các cái tay mở cửa ở đây quý vị đấy không bị mòn mờ hay sức xác một chút nào keo chỉ thì zin 100% quý vị nhá không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu các con ốc này vẫn còn sáng trưng đây này đấy kể cả phần phía dưới này đây nó vẫn còn sáng trưng như mới luôn quý vị đấy chủ nhân người ta đã đắp đây bệ bước các thứ rồi là đã được bọc vân gỗ Rất là đẹp luôn Đấy các cái chốt cửa vẫn còn sáng trưng Các con ốc này chưa một lần mở Chưa một lần động chạm cờ lê mở lết quý vị nhá Đấy Kể cả cái cửa sau này cũng vậy Đây cái phần nhựa phía trên của nó đây Chúng ta thấy còn đây Các cái tay cửa đây Vẫn còn sáng trưng như mới Không bị mòn mờ một chút nào Các phím bấm lên xuống kính đây Các cái tay cửa đây Vẫn còn sáng choang luôn Không bị mờ Không bị rách vá một chút nào quý vị nhá Kể cả phần nhựa phía dưới này đây Chúng ta thấy nó còn toàn sáng trưng luôn đây tem của nhà sản xuất đây Các con ốc chưa một lần mở đây Và keo chỉ của nó đây quý vị Không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu Kể cả cái phần nhựa phía dưới này đây Đấy chúng ta thấy nó có một hàng ghế thứ hai đây Da vẫn là da xịn của nhà sản xuất Còn căng đét luôn quý vị nhá Đấy da vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn Đây trần của nó đây Còn sáng trưng như mới tinh luôn quý vị nhá Đấy và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách một cái sản phẩm có thể nói rất là chất lượng luôn Đấy, máy gầm đại chất luôn Đấy là cái cam kết Đây, Đấy, chúng ta thấy cái mặt vô lăng của nó còn sáng trưng các cái khóe vô lăng không bị mòn mờ một chút nào quý vị nhá. Đấy, ghế hàng ghế thứ nhất đây, còn sáng trưng ghế là ghế điện quý vị nhá. Đấy, chỉnh điều chỉnh 8 hướng luôn. Đấy cái tắp bi cửa đây, bên lái đây. Các phím bấm kính này vẫn còn rõ ràng, nhựa nhất còn tươi nguyên như mới các cái tay cửa đây. Cái này rất hay bị bạc, chúng ta kéo ra kéo vào nhiều rất hay bằng chiếc xe này thì không như quý vị nhá. Đấy, nhựa tươi nguyên như mới, keo chỉ của nó đây quý vị, ốc của nó đây. Đấy, không bị mất một phân keo chỉ nào đâu các con ốc này sáng trưng chưa một lần mở chưa một lần động chạm cửa lên mở lết đây các cái chốt cửa vẫn còn sáng trưng đây các con ốc này chưa một lần mở đây tem của nhà sản xuất đây còn zin luôn bệ bước đầy đủ hết quý vị đấy đây hàng ghế thứ hai của nó đây cũng còn sáng trưng luôn hàng ghế thứ ba thì như chưa có người ngồi quý vị nhá đấy cái tắp đi cửa sau đây đấy chúng ta thấy nhựa của nó đây còn sần nguyên tươi nguyên như mới luôn các cái tay cửa đây Đấy, các phím bấm lên xuống kính đây Còn rất là mới luôn một chiếc xe Có thể nói là cực kỳ chất lượng luôn Các con ốc này vẫn còn sáng trưng như vừa hãng ra đây quý vị Keo chỉ đây Không mất một phân nào đâu Một phân keo sợi chỉ cũng không mất bốn quả lốp mấy tinh Đây, các cái chốt cửa đây vẫn còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy Đấy, đây, nhựa của nó đây Chúng ta thấy vẫn còn sáng trưng như mới luôn Hàng ghế thứ ba thì gần như chưa có người ngồi luôn ấy là chủ nhân người ta đã lót thảm sàn rồi đầy đủ hết quý vị đây keo chỉ của cái cốp sau đây quý vị ấy các con ốc nó chưa một lần mở keo chỉ của nó đây không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu nhựa nhiếc vẫn còn tươi nguyên như mới các con ốc này cũng chưa một lần mở đâu quý vị đây các lỗ bấm đây vẫn còn vuông đét này các lỗ bấm vẫn còn vuông đét này quý vị không mất một phân nào đâu cực đẹp mà đấy là cái cam kết của chúng tôi với sản phẩm này rất là may mắn cho được những người mua được chiếc xe này đây các cái chốt cửa đây sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên đây đinh tán của hai bên hông đây xe đây ấy vẫn còn zin đét luôn đây bên này cũng vậy ấy đinh tán vẫn còn zin đét luôn các con ốc này vẫn chưa một lần mở chưa một lần đồng chạm cờ lên mỏ lết quý vị nhá ấy sáng trưng luôn này các con ốc này cũng vậy sơn dấu còn zin luôn quý vị đấy hàng ghế thứ ba quá đẹp luôn như mới tinh như chưa một có người ngồi luôn quý vị đấy nội thất đây quá mới luôn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 chạy 10 vạn xịn chạy 10 vạn xịn đấy mặt vô lăng của nó đây còn như mới tinh luôn các cái khóe vô lăng đấy quý vị đấy màn hình camera lùi đầy đủ hết cái mặt tab tablo của nó đây tab đi cửa đây hàng ghế thứ nhất đây còn sáng choang luôn quý vị nhá đấy xe chạy về vái cực ngon luôn quý vị đây và bây giờ tôi sẽ mở cái khoang máy này để quý vị và các bạn theo dõi Máy đại chất luôn Máy đang nổ quý vị nhá, máy nổ cực êm luôn Đề start top rồi chìa khóa thông minh Đủ hết quý vị Đấy Đây, cabo phía trước đây, keo chỉ của nó đây quý vị Không có mất một phân keo sợi chỉ nữa đâu Máy đang nổ nhá, đến cái thảm uh, Cabo đây nó còn căng còn mới như thế này cơ mà Đấy, đây, đây, đây, đây, đây. keo chỉ đây Đấy, các cái đinh tán của nó đây, các lỗ bấm vẫn còn tròn xe đây tem của nhà sản xuất đây keo chỉ đây Đấy, không có mất một phân keo sợi chỉ nào Máy đang nổ quý vị nhá Đây, hai bên hông của nó đây Răng của nó đây quý vị nhá Vẫn tròn xe luôn Đấy, tem của nhà sản xuất đây Chưa thèm bóc ni lông đây Đấy, máy đang nổ đây quý vị nhá Máy zin nhá quý vị nhá Chưa một lần hạ máy để sửa chữa gì đâu Máy số cực ngon luôn Và rất là khô ráo luôn quý vị nhá Máy cực êm không có dấu hiệu gì của sự rung giật đâu quý vị Đấy, máy này tôi mới rửa nước lã thôi mà Nó đã đẹp như thế này rồi Đây, tròn xe đây Đấy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 bị y cửa của nó đây cũng còn sáng choang luôn các ốc này chưa một lần mở sơn dấu của nhà sản xuất còn zin luôn hàng ghế thứ nhất đây còn căng đét luôn da vẫn là da xịn nguyên bản theo xe từ đầu quý vị nhá keo chỉ của nó đây đấy và các con ốc này chưa một lần mở chưa một lần động chạm cơ lên màu lết đây đấy các cái chốt cửa này đây sáng trưng luôn các cái con ốc này chưa một lần mở đấy hàng ghế thứ hai đây quý vị cũng còn căng đét như mới luôn sáng trưng luôn quý vị nhá vẫn là da xịn của nhà sản xuất luôn đấy cái tab đi cửa phía sau bên phụ đây keo chỉ của nó đây đấy con ốc này sáng trưng luôn tem của nhà sản xuất keo chỉ đây không mất một phần, quý vị nhá đấy một chiếc xe có thể nói là còn cực đẹp luôn chỉ với 268 triệu đồng quý vị liên lạc ngay cho tôi theo số điện thoại đấy thay dầu máy dầu miếc là có lịch liếc hết đấy cho nên là nó còn chất như thế thường xuyên bảo dưỡng ở hãng quý vị nhá đấy đây cái tab đi cửa của nó đây